nay nhân ngày đầy tán chúng con thành tâm sửa biển hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án trước bàn toại chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình nhờ ơn thập phương chư phật chư vị thánh hiền chư vị thiên bà các đấng thần linh thủ công địa mạch thủ địa chính thần thủ tiên nội ngoại cho con sinh ra cháu tên là sinh ngài được mẹ tròn con vuông Cúi sinh chư vị tiên bà, chư vị tung thần giáng lâm trực án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì vuốt ve che chở cho cháu, được ăn ngon ngủ yên, hay ăn chóng lớn, vô bệnh vô tật, vô ương vô hạng vô ích. Phù hộ cho cháu bé được tươi đẹp thông minh, sáng láng thân mệnh bình an. Cường tráng kiếp kiếp được hưởng vinh hoa phú quý, gia đình con được phúc thọ an khang, nhân lành,